Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại giờ đang buổi tối các bạn ạ, buổi tối ngày thứ ba. Ngày thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2019. Thì trước mặt mình đây là kết quả số kiến thiết miền Bắc các bạn nhé. Đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay lại chạm 8 các bạn ạ. Hôm qua là đầu 8 thì bị câm các bạn nhé. Hôm qua đầu 8 câm thì hôm nay lại ra đầu 8. Thì ngày mai lại đầu 3 câm. Như hôm qua mình nói các bạn là không chơi dàn mình nói các bạn không chơi dàn thì đánh ờ, có mấy con đặc biệt hai đặc biệt là 66 và 88 thôi thì nay chúng ta lại về 82 chứ không phải 88 Tại về số số đang quẻ ảo như hôm nay là không quẻ ảo rồi các bạn nhé Hôm nay là không quẻ ảo rồi Nhưng mà mình nói các bạn như này là ngày mai đặc biệt lại liên quan nhau các bạn nhé Đặc biệt của chúng ta như này là ngày mai là theo mình nghĩ là 8216 Hoặc là 8 về chạm 8 nói chung là đầu ba chúng ta hôm nay câm thì ờ, ngày mai chắc chắn là liên quan rồi thì ờ, trước khi vào việc chính thì mình kiểm tra một chút lô tô mặt lô tô cho các bạn tham khảo một chút đó là của ngày 15 à, 14 tháng 5 năm 2019 các bạn nhé thì về mặt lô tô hai nháy ngày hôm nay của chúng ta ấy thì ờ, có duy nhất 53 và hai nháy thôi các bạn ạ đầu ba chúng ta đi câm 93 thì hôm nay vẫn ở lại 92 vẫn ở lại 75 thì chúng ta vẫn ở lại đây 07 ở lại thì ngày hôm qua mình chốt cho các bạn mình chốt cho các bạn ở trên YouTube quyết thì mình cho các bạn chốt số cho các bạn từ lô tô đặc biệt mình chốt cho các bạn bạch thủ là 42 và lót là 91 và xong thủ lô là 22 và 17 thì chúng ta ngày hôm nay ở trên YouTube thì mình không giúp được cho các bạn ăn được cặp nào cả song thủ chúng ta không ăn được và bạch thủ chúng ta không ăn được còn hôm nay ở trên ờ, Zalo nhóm thì mình chốt cho các bạn ở trên Zalo nhóm thì hôm nay mình không dám chốt bạch thủ 75 cho các bạn tại vì là các bạn theo mình là các bạn cứ thích chơi bạch thủ nhưng mà mình nói các bạn rồi chơi bạch thủ rất là nguy hiểm các bạn chơi bạch thủ rất là nguy hiểm của chúng ta vì sao là chúng ta không may nó đất cầu nó về lót nên là các bạn ờ, không gỡ lại được vốn nên là mình chốt hôm nay quyết định chốt cho các bạn là song thủ không chốt cho các bạn bạch thủ vì hôm nay mình kết cho các bạn là ờ, con 75 này nhưng mình chốt ở trên Zalo trên nhóm cho các bạn đó là song thủ là 7557 cho tất cả các bạn song thủ là 15 à, song thủ là 75 và 57 cho tất cả chúng ta đây chốt này chốt lô tô các bạn thì song thủ là 75 và 57 thì ra đúng giải nhất các bạn đúng giải nhất giải đầu tiên thì các bạn đỡ hồi hộp một chút thì ra 75 rồi thì chúng ta chỉ có lúc được lúc đó chúng ta cũng chỉ mong và mình cũng xem giống như các bạn thôi cũng chỉ mong cho chúng ta được thêm một nháy nữa nhưng mà đầu năm của chúng ta ra rất nhiều nhưng mà nó không ra được con 57 chỉ ra được con 75 và đúng là giải nhất thôi vậy chúc mừng các bạn ở trên Zalo trên nhóm còn trên YouTube thì hôm nay mình không giúp cho các bạn ăn được song thủ cũng không ăn được và bạch thủ cũng không ăn được để cho các bạn tham khảo rất là buồn còn đâu là trên nhóm mình nói thật các bạn những con số mình chốt ở trên nhóm nó sẽ khác ở trên Zalo à quên xin lỗi các bạn ở trên Zalo nhóm các bạn nhé sẽ khác ở trên YouTube vì sao về những con số ở trên Zalo nhóm là các bạn mất chi phí tất nhiên phải mất phí và trên nhóm rồi thì mình Bên sẽ đọc những con số nó sẽ thì là làm sự cao hơn cho các bạn hơn thứ hai là có thời gian để cho đặc biệt bây giờ mình lọc những con số thì lạ cho các bạn để các bạn tham khảo và hôm nay mình không giúp được gì các bạn ở trên YouTube thật là xin lỗi các bạn còn đâu là hôm nay à, mai sẽ cố gắng sẽ giúp cho các bạn để các bạn tham khảo trên YouTube con, số nó tốt hơn chút tỷ lệ cao hơn ở trên à, Zalo uh, chúng ta hôm nay ăn được xong thổ 75 57 chúc mừng các bạn thì mình không dài dòng nữa mình vào một chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn nhé Bạch thổ lô ngày mai cho tất cả chúng ta đó là con 51 lót con 15 và xong thủ lô ngày mai đó là 52 và 25 còn cái dàn đặc biệt thì mình không lên cho các bạn nhưng mình chỉ bắt chạm thôi mình bây giờ mình sẽ không không lên dàn đặc biệt cho các bạn nữa chỉ bắt chạm cho các bạn để các bạn tham khảo các bạn nếu mà các bạn có xem thì các bạn kết đặc biệt thì các bạn có thể biết đó là cái chạm như thế nào và các bạn có chạm cứng thì các bạn ghép để các bạn tự lọc số chơi mình bây giờ mình chỉ bắt lô tô cho các bạn cực kết cực đẹp thì mình lên dàn cho các bạn Chốt số ngày 15 tháng 5 năm 2019 các bạn nhé. Bạch thủ là con 51 và lót đó là 15 và xong thủ lô là 2552 và cái chạm đặc biệt đây cho tất cả các bạn đó là chạm 16 là chạm cứng và lót là chạm 38. Còn số Zalo đây, số Zalo nhóm 0868302 cho tất cả các bạn nhắn tin kết bạn mình cho vào nhóm. Còn tất nhiên vào trong nhóm thì các bạn phải mất chi phí rồi chứ không phải là anh em tất cả tính toán ngày đêm để ra những con số sàng lọc cho các bạn các bạn tất nhiên là phải bù lại và chúng ta phải mất phí rồi chứ không thể cho không các bạn lọc con số tỷ lệ cho các bạn để các bạn tham khảo được đấy là mình có nói rõ các bạn như vậy còn đâu trên YouTube là tất cả là miễn phí các bạn nhé mình chốt ở trên YouTube cho tất cả các bạn hàng ngày mỗi tối là miễn phí cho tất cả các bạn từ lô tô cho đến đặc biệt nào kết thì mình lên mình đi qua một chút vào cái tần suất của hai con này nhé các bạn nhé tần suất của 2552 như này là ngày mai là cũng rất là đẹp các bạn ạ đó là một phần thôi các bạn nhé tần suất thì là một phần thôi còn đâu là mình nói thật với các bạn mình bắt là mình bắt cầu kèo chứ không phải là, là theo nhìn qua tuần suất tuần suất một chuyện thôi 2552 1551 1551 của chúng ta ngày mai cũng đẹp lên top mình xem chúng ta có con nào lên top không 52 của chúng ta đang mấp mé lên top các bạn 52 mấp mé lên top thì mình vào xem cái đơn này xem như nào con 15 của con 51 của chúng ta nếu ra ngày mai thì nó sẽ ra các bạn ra đẹp hơn con 15 ra đẹp hơn con 15 đó là theo kinh nghiệm của mình bắt thôi còn đâu là ngày mai nếu các bạn tin tưởng mình các bạn vào có bốn con được đấy là các bạn ở trên YouTube các bạn vào có bốn con được con 25 rất là đẹp nhưng mình người kết con 52 hơn các bạn ạ con 52 là nhịp đi của nó là các bạn đang đi đang dắt lại nhưng mà nó đang lên tốt đang mất mé lên tốt rồi các bạn nhé nên là các bạn xem xét các bạn chơi các bạn có thể vào cả cặp cũng được vậy chốt số cho ngày 15 tháng 5 năm 2019 các bạn nhé bạch thủ là 51 lót là 15 và song thủ là 2552 và chạm đặc biệt đó là chạm 1638 cho ngày mai của ngày 15 tháng 5 và trước khi kết thúc video thì mình cũng xin kính chúc tất cả các bạn là như mọi ngày là ngày mai là ngày 15 tháng 5 năm 2019 thì chúng ta có một ngày làm việc là luôn là an toàn trong công việc của mọi người các bạn nhé còn các bạn xem kênh thì các bạn không thích dìm like hoặc là chia sẻ like ủng hộ kênh và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé